Theo đông y, lá sake có tác dụng lợi tiểu, kháng viêm, ích khí, tiêu độc, hỗ trợ chữa nhiều bệnh. Uống nước lá sake sắc có tác dụng lợi tiểu, tiêu viêm, còn được dùng để trị mụn nhọt, phù thủng, viêm gan bằng da, bệnh tiểu đường, vân vân. Tuy nhiên chỉ nên dùng cho người bị bệnh, chứ người bình thường không nên dùng bởi vì ngoài tác dụng lợi tiểu, tiêu viêm, lá sake còn có tính độc nhất định. Lá ổi bao gồm nhiều loại axit rất tốt trong việc kiểm soát lượng đường huyết lúc đói và sau bữa ăn. Đồng thời, nhờ khả năng ức chế hoạt động của alpha glucosidase có trong lá ổi còn giúp phân giải tinh bột và các loại carbon hydrate khác thành đường đơn giúp giảm đường huyết hiệu quả. Các hợp chất có trong lá ổi giúp làm chậm sự hấp thụ đường vào trong máu, nhờ đó điều chỉnh lượng đường trong máu sau bữa ăn. Lượng đường huyết sẽ giảm mà không làm tăng sản xuất insulin trong cơ thể. Uống trà lá ổi trong thời gian từ 5 đến 7 tuần liên tiếp có thể giúp cải thiện tình trạng kháng insulin và giảm sự tiến triển xấu của bệnh tiểu đường. Nhờ đó, trà lá ổi có thể kiểm soát và ngăn ngừa các biến chứng nguy hiểm của bệnh tiểu đường như bệnh thận, bệnh béo phì và tim mạch. Uống trà lá ổi trong thời gian dài có thể làm tăng sản xuất insulin giúp hạ đường huyết và chuyển hóa glucid, lipid và protein rất tốt cho bệnh nhân tiểu đường. Bên cạnh đó, lá ổi còn làm tăng liều lượng sử dụng glucose của các tế bào, từ đó cải thiện chức năng của gan và thận, giúp đào thải lượng glucose dư thừa, kiểm soát tốt bệnh tiểu đường. Đậu bắp chứa rất ít calo nhưng lại có hàm lượng chất xơ cao, giúp hỗ trợ tiêu hóa và giúp người bệnh cảm thấy no lâu. Do đó, loại rau củ này được đánh giá là có tác dụng kiểm soát lượng đường trong máu, cải thiện độ nhạy của insulin, từ đó giúp ích cho việc hỗ trợ điều trị tiểu đường. Nghiên cứu cho thấy chiết xuất từ đậu bắp có tác dụng chống oxy hóa, giảm căng thẳng. Kiểm soát căng thẳng là một phần quan trọng trong việc điều trị tiểu đường bởi nếu người bệnh thường xuyên căng thẳng trong thời gian dài sẽ khiến lượng đường trong máu tăng đột biến. Đậu bắp còn được phát hiện là có thể làm giảm nồng độ cholesterol ở bệnh nhân tiểu đường. Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ đã chỉ ra rằng những người mắc bệnh tiểu đường thường có mức cholesterol cao sẽ không tốt cho sức khỏe bởi khi hàm lượng cholesterol cao kết hợp với bệnh tiểu đường sẽ rất khó điều trị. Bài thuốc của chúng ta gồm có hai lá sake, 100g đậu bắp và 100g lá ổi. Lá sake chúng ta chọn lá đã úa vàng vừa rụng xuống đất, đem ngâm rửa sạch với nước muối. Cắt bỏ phần cuống lá ở chính giữa, chỉ lấy phần thịt lá. Phần thịt lá chúng ta đem thái nhỏ. Đậu bắp nên chọn quả vừa phải, không quá non, không quá già và sắt thành từng lát mỏng. Lá ổi nên chọn lá vừa phải hoặc hơi non, có thể lấy cả đọt, đem thái nhỏ. Cho tất cả các nguyên liệu này vào nồi rồi đổ 2 lít nước nguội vào sắc còn 1 lít để uống trong ngày. Chú ý chúng ta không sắc bằng nước sôi mà nên sắc bằng nước nguội ngay từ đầu để cho các dược tính trong các thành phần của thuốc được tiết ra hoàn toàn. Những lưu ý khi dùng bài thuốc này Nên uống thuốc khi còn ấm nóng, không uống nguội. Thời điểm tốt nhất để uống thuốc là sau mỗi bữa ăn khoảng từ 15 đến 20 phút. Bài thuốc này bà con có thể dùng liên tục trong thời gian dài. Khi nào lượng đường huyết giảm ổn định thì có thể ngưng vài ngày hoặc một tuần sau đó lại dùng tiếp. Bài thuốc này không dùng cho phụ nữ mang thai mắc bệnh tiểu đường.